phong time. Fancy Diwa. Oh no, oh no, oh yeah. Ừ, thì em đã biết anh đang cầm thì lần rồi theo em. Anh và em cùng kiêu phục ngày hôm nay. Anh đã thấy anh chỉ nghĩ lại việc đó mà làm tim tôi rất bất loạn Anh, anh này đang rất muốn đoán thay đôi mắt em mà Và còn làm tâm trí anh đã sao xuyên mây mà Vì gì nói váy vội làm cho tình yêu khiến rồi bời Khiến anh chẳng một ngày Và đợt này này làm cho hai ta anh cũng ngân lại Còn làm gì vào đôi tay em không nhìn vô số điều Mà còn làm nào sao trong tim khi anh không có mặt Khiến anh chẳng lại sự thật làm như mà chỉ là để nhìn hộ em nuôi trong tâm trí anh còn hình dáng của em thì không cho nó biến mất đâu anh chỉ muốn làn tóc của em cũng đưa vào trong ký ức anh đôi môi anh sẽ được dẫn lối theo khi anh đưa em tới nơi phương xa em hãy để lòng anh vượt qua rào cản làm cho trước mắt anh con tim anh đã đánh thức sâu hôi khi tin em mau cũng anh hơn em chỉ có một lần và em nghĩ tới điều đó về lần rồi anh em đi nằm lại nhiều lần thì anh chắc anh đừng quên cần khi em bên em anh nghe tiếng em lấy đôi môi một thon thon trong khi anh nghe em em em không thấy trong kêu vào thon thon cho đôi môi của em sẽ được nhìn thấy sẽ như là thế nào một mình nguyên một mình tự nhiên sau đó không như là thế nào anh không đi nhanh quá mà cứ tự nhiên trong tay anh cứ sau khi ức đi thôi chậm dài thôi thật chậm không mà anh Chạm ngày sự thật là điều mà em muốn anh hôn không quá nhanh Chỉ là để nhiều nỗi mà em muốn trong tâm trí anh Còn hình dáng của em thì không để nó biến mất đâu Anh chỉ muốn làm tóc của em cũng đưa vào trong ký ức anh Đôi mà anh sẽ được dẫn lối theo Khi anh đưa em tới nơi phương xa Em hãy để lòng anh vượt qua rào cản làm cho trước mắt anh Và con tim anh anh đã đánh thức sâu hơn tin em mau cũng nhanh quên thôi Khiến anh chậm lại và cùng ngồi tại đây ngay sau bên Puerto Rico Và cùng làm điều khi cô xong cho nên phải thế thao Và cùng ngồi lại đây chỉ để lưu giữ những kỷ niệm Từng chút bước đi thật chậm có mang tâm đi dịu dàng khi đôi ta hoàn hòa Và lúc đó thật thật Đúng anh sẽ đến dân lối Thần chúc vui đi thật chậm Có mang thân đi dịu dàng Khi đôi ta đàn hoa và lúc đó ta thật Con tiếng anh đã đánh thức rồi Khi tên em mơ cũng nhanh quên